chào mừng các bạn đã đến với kênh ờ, bí kíp ốc thì ờ, ở cái video trước mình có hứa là mình sẽ làm một clip nói về ờ, tại sao không nên nuôi ốc bằng dèo lưới thì như các bạn thấy là sau lưng mình đó là có hai cái dèo lưới nè thì mình sẽ quay sơ lược cho các bạn xem rồi sẽ nói cho các bạn biết là nguyên nhân tại sao mình không nên nuôi ốc bằng dèo lưới nè như các bạn thấy ha mình tại mình có đây một cái dèo lưới nè ở bên kia một cái nữa là hai cái hai cái cộng lại à, là cũng tầm cả chục mét vuông đó nhưng mà nuôi à, ở dèo lưới này nó không hiệu quả các bạn không hiệu quả là sao là tại vì khi mà à, cái nguồn nước nó vô mình không kiểm soát được ví dụ như là có thể là nước xâm nhập mặn thì con ốc mình nó sẽ chết hàng loạt luôn các bạn quay cho các bạn thấy là cái dèo của mình trong lỏng là đâu có một con ốc nào đâu mặc dù có lục bình thiệt mà không ốc tại vì sao nó bị rất là nhiều nguyên nhân thứ nhất là nguồn nước thứ hai là mình ờ, không có kiểm soát được cái ờ, dịch bệnh rồi lại là những cái con ờ, vật phá hoại như là con con chuột nè nó vô nó cắn lứ mình nó ăn mình hết ốc luôn nè còn leo que có con đang nhả nè cho nên là các bạn mà có nuôi thì khuyến khích các bạn chúng ta không nên nuôi à, bằng diều lưới hả đó cho nên tốt nhất là khuyên các bạn à, nên nuôi trên dèo bạc như mình như vậy nè ha an toàn hiệu quả nuôi dèo lưới nó thất thoát rồi lại nhiều khi nước xâm nước nước nè nước sông nè nó xâm nhập mặn vô một cái là ốc chết hoàn toàn luôn trăm trăm chết hết luôn ở mình không kiểm soát được nguồn nước ở à, ở ngoài mương vườn được cho nên là mình nuôi trong dèo gì này mình kiểm soát được nguồn nước nè cái này khoảng nó cũng không có lâu thay nước đâu nó cũng khoảng cả nửa tháng một tháng thì mình mới thay một lần cũng không có mất công vậy nhiêu chứ mà mình nuôi cái cái cái dèo bù lứ là nó sẽ có hao hụt như hổm chuột vô ăn của mình cái hết ốc luôn bạn nuôi dèo lứ các bạn phải có nuôi mèo chạy chuột nó chia sẻ cho các bạn thật tình để không bạn mua dèo lứ làm tốn tiền tốn công mà cuộc kết quả nó không như mong muốn Ừ, thì chia sẻ các bạn như vậy thôi các bạn nào thấy mình kênh mình hay hữu ích thì các bạn ờ, nhấn cho mình cái nút đăng ký màu đỏ ở bên dưới ờ, video của mình đó để ủng hộ cho mình nha